Công ty cổ phần sản xuất thương mại dệt may Nam Dương là một trong những nhà sản xuất trang phục bảo hộ cá nhân, bảo hộ y tế chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam. Với mong muốn mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, Nam Dương PPE ra đời mang đến những sản phẩm trang phục y tế đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc như FDA, CE, ISO 13485. Nhà máy Nam Dương PPE có quy mô 10.000 m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị dây chuyền, máy móc hiện đại, quy trình sản xuất phòng sạch khép kín, cùng hơn 300 nhân sự tay nghề kỹ thuật cao, đạt năng lực xuất khẩu hàng triệu sản phẩm mỗi năm. Nam Dương mong muốn được mở rộng hệ thống khách hàng là các doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu về mặt hàng trang phục bảo hộ y tế PPE trong nước và quốc tế. Nam Dương PPE tiên phong dẫn đầu khẳng định vị thế sản phẩm PPE Việt Nam.